Kiên Giang ai vẽ thành tranh núi sương xanh Nhìn nước biển xanh Bao nhiêu biển rừng Bao chiến tích lấy đừng Nào ai du khách về thăm Nắng tình miền quê khổ rời mình đất lũy là đây bóng tràm nghiêng làng nước dân quanh bao năm đàn thù chinh chiến đã xéo dậy mà u minh vẫn bên gan bóng tràm hòa hương ngang trời gió ơi gió từ biên